Sao chẳng hết trong một cuộc tình giờ đây đã đến lượt kết Anh không biết mình nên viết ra gì nữa Vì tình yêu trong anh giờ đây đã chết Có lẽ đôi ta nên dừng lại Có lẽ tình yêu trong anh và em giờ nó đã quá nhạt phai Kết thúc nó sẽ đâu phải đau khổ mà là một sự giải thoát Cho anh và em cho em và anh sẽ không còn ai phải đau khổ Rồi giọt nước mắt trên đôi mi anh nó sẽ sớm màu khô Đêm dài sao lạnh cầm Nước buồn trong anh mắt xa xa Anh đang nhớ em mà baby girl Và khi đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này Anh đầy nó crazy hơn Nhưng biết phải làm sao đây Làm sao qua hết đêm nay Khi anh đang bị nỗi buồn bao vây Mình cay chẳng giúp được gì Chỉ khiến cho thân xác anh thêm hao gầy Tất cả điều này đều do em trao vì đây Anh đang thì vô vô vọng Núi sâu đang cô đọng Và trong lúc này anh không biết nói gì hơn ngoài câu Chúc em hạnh phúc Nỗi đau này anh xin giữ trong con tim Những kỷ niệm ngày nào mình bên nhau Và nụ hôn một vòng tay trôi qua Về lại đã Nước mắt anh chưa cay ra trên đôi mi bàn chân anh làm gì để quên được em nhìn nơi rời xa nơi đây chỉ còn một mình anh lòng còn đau chạm nhẹ vào trang giấy anh nhận ra phương xa hay níu chân em trở lại hay níu em đi bây giờ vẫn biết em đi thật xa không về lại nơi đây cũng quên anh nước mắt anh chìm sâu cạn khô nỗi đau anh mang những cơn mưa ngoài hiên bùa về giấc mơ anh mang khuất xa nơi này trái tim mong manh biết đi về đâu đi về đâu đi về đâu nỗi đau này anh xin giữ trong con tim những kỷ niệm ngày nào mình bên nhau và nụ hôn một vòng tay trôi qua về lại đâu nước mắt anh chua cay ra trên đôi mi vào đôi bàn chân anh làm gì để quên được em nhìn nơi rời xa nơi đây nỗi đau này anh xin giữ trong con tim những kỷ niệm ngày nào mình bên nhau và nụ hôn một vòng tay trôi qua về lại đã nước mắt anh chua cay rơi trên đôi mi chàng chân anh Làm gì để quên được anh cô nhá không à Nguyễn Thị Hồng Anh